các bạn có thấy hoành tráng không <laughs> mình à, mở tiệc ăn mừng và cũng như là ăn mừng một cái sự kiện cực kỳ à, quan trọng và nó là cột mốc đầu tiên mà mình đạt được là trong vòng uh, à, 2 tháng qua mình đã tập tành làm YouTube và cũng biết bao nhiêu khó khăn và được mấy anh chị nâng đỡ cũng như là giải thích và chỉ bảo những cái điều mà nên làm và những cái gì không nên làm và những cái điều mà mà mình nên tránh ở ờ, khi mà mình làm ờ, vlog YouTube như thế nào và hôm nay mình đã đạt được 1.000 subscriber và rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng hỗ trợ và đồng hành với mình trong thời gian qua thì ngày hôm nay mình có làm vài món để ăn mừng coi như là là chúc mừng cho cái cái cái thành công đầu tiên mà mình đạt được là được sự yêu mến của tất cả à, mọi người cũng như là um, có những cái bình luận khen có chê có và có những uh, bình luận góp ý cũng có và uh, thông qua những cái bình luận đó thì minh cũng gửi lời cảm ơn tới cái, tất cả những người nào mà đã yêu mến minh và những cái anh chị nào mà theo dõi kênh của minh và có ờ, những cái ý kiến rất là hay rất là hữu ích và và kêu bằng à, góp ý để cho cái kênh của mình có thể phát triển tốt hơn và những cái điều mà minh à, chia sẻ trên à, YouTube là những cái thông tin mà minh biết được và minh cũng từng trải qua và có những cái là minh học ở trên trên mạng và cũng có nhiều cái là minh trải nghiệm ở ngoài đời thì minh rút ra được những cái kinh nghiệm hữu ích và minh đem lên YouTube và muốn chia sẻ với tất cả mọi người là cái kinh nghiệm sống của mình có cái sai có cái đúng thì à, có nhiều cái là nó sai minh hiểu chưa có tới vấn đề thì mình đôi khi mình nói ra nó không có được suôn sẻ hoặc đôi khi là những cái là vấn đề đó mình nói nó chưa có có có đúng nó chưa có tới nó chưa có tới thành ra nó chưa có đúng tại vì người ta thường nói một câu là một nửa sự một nửa sự thật không bao giờ là sự thật cho nên nó đôi khi những cái gì mà minh nói mà nó chưa có tới thì nó nó không có đúng thì các anh chị cũng có góp ý với minh thì mình chân thành cảm ơn tới những cái anh chị đó đã có lòng à, hảo tâm à, muốn à, xây dựng mình tốt hơn và ngày hôm nay mình mở tiệc ăn mừng cũng như là cảm ơn gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị em nào mà đã đăng ký kênh của Minh ủng hộ Minh trong thời gian qua nhé bây giờ mình cùng vô nào vô mm. <laughs> đây là món sushi lần đầu tiên Minh Minh tự tay làm à, đây là món um, ốc len xào dừa và đây là thịt bò xào bông cải thịt bò xào bông cải Minh xào rất là nhiều cho cả nhà ăn luôn đây cho ông xã mình rất thích ăn món này ừ. cho nên em đã xào rất là nhiều cho mọi cho cả nhà ăn luôn còn nước tương này thì em pha bằng bột tạt ớt bằm với tương để <laughs> vậy thịt bò nó hơi dai thịt bò hơi dai và nãy giờ cái này em xào cũng lâu rồi cho nó bị nguội nó bị nguội đi mất rồi ừ. trong thời gian qua em làm youtube có những cái sai sót gì thì mong anh chị đó, có thương thì um, góp ý cho em chứ um, đừng có vô chửi em quá uhm tại lần đầu tiên mình lên mình nói những cái quan điểm của mình đôi khi là những quan điểm đó của của em là nó chỉ đúng về cái phần suy nghĩ của em thôi và nó sẽ không đúng với một số suy nghĩ của một một số người khác tại vì á người ta nói á là có những cái đúng ở thời điểm hiện tại thôi nhưng mà thời điểm tương lai và quá khứ thì nó sẽ không đúng thịt bò hơi dài dài quá luôn chẳng giờ em không biết cắt thịt bò hay sao đúng rồi em cắt sớ xui nè cắt sớ xui cho nên nó dai quá chấm em thích nhất là chấm thịt bò với có một ví dụ mình chấm nước tương mà có chút xíu bù tạc á uhm, mùa tạc nó rất là thơm từ khi em thấy ông xã em ông tập cho em ăn bù tạc em mới biết ăn em sẽ ăn thử món sushi này cả mọi người nhìn đẹp không lần đầu tiên em ăn sushi luôn á miệng uhm. cái này làm theo kiểu mà đem mang theo ăn đem mang theo rồi ăn khỏi phải à, muỗng đĩa món ốc này em phải ăn cuối cùng kênh youtube của em là làm về cuộc sống mỹ nói lên những cái điều um, tốt ở mỹ và những cái điều mà em gặp phải đôi khi là um, những cái tình huống mà giữa bên mỹ và bên việt nam nó không có giống nhau thì em sẽ biết cái uh, tình huống nó như thế nào đôi khi là nó là những tình huống dở khóc dở cười em sẽ quay video và em đem lên em để lên trang của mình để cho mọi người cùng um, cùng nghe chơi cho vui và xem cho vui vậy á để um, biết được là bên đây có những cái uh, khó khăn như thế nào đối với những cái người mà mới qua bên đây sống cái thịt bò này chắc nấu bò kho ngon hơn mà nãy em xào nó không có ngon em nghĩ thịt bò này à, nấu à, bò kho ngon hơn ăn mông bạn ăn mông cải là bộ ngon hơn em ăn cái sushi không chấm tương thử xem nào mấy ngày mắt nó sao á nó cứ mờ mờ có lẽ là không ngủ ngủ không đủ giấc hay là do dán mắt vào điện thoại nhiều quá hay sao nó mà mà không chấm tương thì nó hơi lạc bởi vì em biết tại sao cái sushi của nhật á với hàn quốc á cái nước tương của họ lạc lắm còn nước tương này của mình mặn chấm vô mặn chết rồi chấm vô thì nó mặn mà không chấm nó là khổ ghê em nghĩ cái này hồi là bông cải ăn hết mà mà mà thịt bò ế Hmm. <laughs> bò dai bị ế mấy hôm nay ăn không đi chợ nhà có gì làm đó ừ dai quá quá dài bò ăn nổi à cắn nhầm cái miếng dài quá nè em cắt cũng ngay sớ ngang mà có nhiều cái sớ ngang nhiều cái sớ xuôi chồng em không cắt cái ừ, thịt bò này hay lắm không biết cái sớ xui sớ ngang không cắt hay lắm ủa ừ? Ừ? đi đâu á bò dai à dài nó ngon dai dai nhá lên lên ngồi ăn nè ừ, lên ngồi ăn sushi nè đây ừ vậy đó hả ừ quá rồi ừ. mặc áo cho con mới lạnh thôi thật biết mình nghỉ ngưng rồi no rồi nghỉ ăn ừ. đúng rồi ăn thử ốc á thử ốc của nó sao ốc này các bạn biết không bên đây nó nó bán trong cái hộp vậy nó bán trong cái hộp nó xào sẵn luôn mà mình bỏ ngăn đá khi nào ăn á cái đem về bỏ microwave hoặc ờ, có những người nào mà họ muốn làm ngon hơn nữa thì bắt đầu rửa hết rửa hết cái cái um, nước cốt dừa đi rồi xong bắt đầu cái xào lại lấy nước cốt dừa khác xào lại với món ốc này mình, mình ăn của bà chị kia phải làm ngon bây giờ phải làm lại á mới xào lại ăn ngon có xào là ăn béo béo béo ốc ốm một chút xíu ốc ốm nhá chút xíu dạ. không chịu bây giờ là thật sự cái cái nước cốt nó không có ngon thiệt ăn cơm cái gì? Thịt gà hả? Ờ. Cái này có tiền dai nha bà. Ăn rồi. Ăn thử chưa? Được không? Có nhiều có có nhà miếng em cắt xuôi á, nó bị dai á. em nghĩ là do cái thịt bò á anh do thịt này nó dai thịt này để nấu hầm hả thấy không à, ngủ không ra về chạy ra kìa rồi đây leo lên ngồi leo lên leo ngồi đi con từ ừ. ghế đem ghế ngồi ừ. nó nghĩ đem ghế ngồi không à. trời cái miệng à, à. không miệng xong bây giờ chắc mình phải ngưng thôi ăn một miếng này nữa cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video à, nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách subscribe bên dưới để lại comment của ờ, nêu công nghệ của mình và hãy um, like cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình nha cảm ơn bye bye và hẹn gặp lại